trên đồng lúa vàng một bầy sơn ca trên đồng lúa vàng chỉ mình đôi ta chỉ mình đôi ta nhìn mấy mây ngập ngừng nhìn chiến chim ngại ngùng mình nhìn nhau nhìn được lòng thẹn thùng trên má đôi má em hồng hồng trên đồng lúa vàng chiều yêu em chuyến đồng lúa vàng ngàn đời không quên ngàn đời không quên vầng trăng cao chuyên trời là sao cao vời vời mình nhìn nhau nhìn được tình của mình vẫn